sâu Phật chẳng muốn chúng sanh lo lót Hay là những giấy tiền vàng bạc cũng thôi Chớ có đốt tốn tiền vô lý Và trong đây Đức Thầy thống thiết kêu gọi mọi người Hãy bền lòng tìm Phật trong tâm Kính mời chư quý thính giả lắng nghe tác phẩm này do đọc giảng viên diễn âm. Nam mô A Di Đà Phật. Ngồi cùng trí đoái nhìn cuộc thế à, thấy dần màng sự thấy mà thương chẳng qua là nam việt vô dương nên tay ách xảy ra thảm thiết bạc không canh đổi thay chẳng biết vàng bị nghèo mấy chiếc chẳng còn mới mấy năm sao quá hao mòn mùa màng thất đói đau không thuốc thương hại bay lê dân đức ruột thảm vợ con đói sách đâm đeo gắm chữ nghèo thường mắc chữ eo thêm gạo lúa lại tăng gia nhìn cuộc thế đổi thay quá gấp mãi thiên cờ mỗi phút mỗi thay nẻo thành suy như thể tên bay đường vinh nhục rồi mai một lát ai phố vào đài ra các ta điên khùng thương hết thấy trần khuyên chúng sanh chẳng biết mấy lần nào ai có tình tâm tìm đạo. trái trung liệt đáng trai hiền thảo gái tiết trình mới gái nam trào lời thánh hiền để lại biết bao sao trai gái chẳng coi mà xưa đợi tận thế mà còn lần lượt chẳng chịu mau cái giữ về lành làm phật nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh cực lạc tương giới mỗi chào nghèo lương hiền biết niệm di đà mà mai sao thoát khỏi tinh ma lại được thấy cảnh tiên nhàn hàng trên bãi núi còn nhiều bao dưỡng tâm coi đời coi là coi được phật được trời coi phép là của tiên của thanh cuộc dương thấy ngày nay mong mà sang giàu còn hiếp nghèo nàn phải xa thân tầm bát nhà thoàn sao mới khỏi hùm tha sâu bắc đến chừng đó khắp hoàn cầu thiệt thiết tha tha vậy sớm mau kiếm chữ ma thì phật cứu khỏi nơi khói lừa tưởng nhớ phật như ăn cơm bữa dòng cứu quyền sớm tối mới màu chữ nam mô dẹp được lòng sầu sao thấy được nhà tiên cửa thanh ghét những đứa già